아, 우리 구독자님께서 제 건 안 사오시고 구독자님이 선물 가져오셨어 아. 감사합니다 네. 좋냐? 좋아? 디컴 Dạ nào 50 50 Cái này nè ừ, ừ, ừ. Chắc chắn Ăn xong cái em đổ ra Được 너 저번에 얼마 전에도 구독자님한테 받았잖아 cái này Chanel cái này đem bẻ ra rồi trăm tất cả 50 50 được không tất cả 100 nè rồi phải làm gì anh bồi hết rồi không phải chúng mong yeah, 감사합니다 여러분 네 아빠 아 ở đây làm việc tốt không? Chắc chắn tốt 10 năm Được không? 10 năm em già rồi, không ai thích em nữa Tất không cả sao. không thích đâu Không sao, không sao. anh. anh anh hả ừ. không không có bài cái này anh là anh hôn gián tiếp oppa à cái này là đúng rồi anh... <laughs> em ở đây mà đây là một cái này nè đúng không trời ha nè em đi đâu hả à, em ở đây Ồ, tại sao vậy anh đi anh đi một mình quay video anh đi đâu Ồ, ờ, hôm nay hôm nay gặp TPCN. À em biết em biết rồi. Ừ, ừ. Nhưng mà sao? Quay video anh một mình tại sao một mình anh đi đâu sao không coi em em à? ủa em đi ủa đi đâu à, chi bị chia lắm là massage mà massage hả ừ hôm nay anh là mua tiền à anh mua được hả ừ, ừ, nhưng mà em em làm em gì? làm ở đây em làm gì ở đây em đi với anh chứ ừ? tại sao opa opa đi một mình ở không được tại sao không được em muốn đi nữa <laughs> tại sao anh đi một mình em muốn hả nè chắc chắn hả chắc chắn ồ oh ờ em tin nữa Trời ơi Không được Không Tại được sao? muốn, muốn ăn rồi à Ờ à... Đi chúng ta đi Đi đi Trời ơi À đây đây đây đây Đi, đi. À, à có một em Oppa Kìa nói đi nói nói nói Trời trời trời À rồi rồi nói nói À ha ha rồi, ờ, hôm nay quay video em cameraman được không? <laughs> được. Được hả? Hai người hai người massage đi em quay không, cho. Không phải, em quay video anh một mình. Dạ, em cameraman được không? Được. À, quay anh, ừ. em cũng quay. Em ừ. quay hai người được không? <laughs> được được được. À, nè, 아, 네. 그래. 맘대로 찍어. 그러면은 하루 데려가고 어, 카메라맨을 시키도록 하겠습니다. 이거 풀러 이거 이거 이거 풀러. 형. chắc chắn <laughs> no. 아 그래? 음. 어 알았어. 네. 으리라고. 네, 네. 어, 아 미안해요. 안녕하세요. 잘 주무셨어요? 어 너무 잘 잤죠. <laughs> 안녕하세요. <laughs> 아 너에게 카메라를 주노라 카메라. 아 헤헤헤. <laughs> Hà <laughs> hôm nay làm chi chắc chắn 음. 로얄이 여기 방금 로 여기 근데 하 오빠 별로 찍을 거 없어 오늘은 어? <laughs> 오 별로 찍을 거 없어 진짜 왔다고 하 오빠 민망해 부끄러워요 오빠 đi m a s s a 아, 나 또신데 아 일로와 아 일로와 dạ cái này là mít không không không ừ, tại sao tại không, sao không được không ngon nhanh tốt ừ. 아, 잘 봐. 오빠는 이래. 우. 신났어 그냥. Good guy. Say hello, good guy. Good guy? I'm good guy. M. 컴 빈틈. 보통이에요. 저, 저. 하. 뭐지? 하. 호가이래 임마. trời đất ơi bao nhiêu tuổi à Ồ, nó buổi hát là chị này Chị ơi Em già rồi, được chưa? Hehehehe <laughs> em ở đây được không? Vâng. Em muốn bắt đầu tiên Trời <laughs> ừ, Em thích cô gái đẹp Đúng rồi Chắc chắn em không thích anh Biết rồi <laughs> Tất cả biết rồi <laughs> Em không tin anh Em không thích anh Đúng rồi Em ơi, em làm việc ở đây bao nhiêu? 7 tháng 7 tháng à? Đúng rồi. Em làm đi À hắn như <laughs> Em làm việc ở đây rồi Opa là ai làm cho anh <laughs> Em em làm việc công ty của anh mỗi năm 넌 종신계약이야 10년 동안 mười năm Dạ ơi, không được Dạ rồi, không sao mà Không được Được, không được. Anh Ok, trên năm <laughs> Trời ơi, chân nè <laughs> vuốt oppa mỗi em massage là oppa gì nè ừ gì nè vuốt mà tại sao oppa làm vậy được em không được <laughs> Xin lỗi nha nè anh thích lắm xin lỗi xạo hả 아니 어디 thật hả ờ. chắc chắn hả 와, 어, 놀래라 진짜 야 웃지마 웃지마

真便宜，哈，好， có đi trời trời trời trời trời trời thấy rồi nha trời ơi không phải youtube à, à. không phải zalo hả không phải số điện thoại phone hả không phải zalo không phải zalo hả 한번 저 구독해줬어요 어 그래요 em ơi 나도 남, 남, 안 콤파이던 키 đăng ký hả 아, 네. không biết. 저이. Đây nội không? 오늘 말하고 싶어서 M1 너희 니웅 육만 컴드 아니 여러 해 Ừ. 잘했어 그래도 음 맞아 맞아 em suy nghĩ nhiều nhiều rồi nhưng mà không được 아 대야 Nè. 그래도 옴나이 잘했어 엠람 또 찍는 거안 해? 저밥 숟가락 올리고 왔고요. 감사합니다. 오늘의 자리를 빛대주신 CL님. 하노이에서 여기까지 친밥 사주러 왔다고 합니다. 아니, 200만 뷰짜리 영상을 찍었거든요. 아니요, 아니요. 제가 알바에서 얻어낸 자리거든요. <laughs> 복받을까? 아유, 감사합니다. 늘 많이 했 아유, 예, 예. 나 빨대 꽂으러 온 건데. 아, 하, 하, 사장님. 아, 예, 감사합니다. 벌써 아, 사장님 돼버리고요. 아, 예, 사장님. 네, 직원이. 어, 참으로 뜻깊은 자리가 아닐 수가 없습니다. 들어보어요짜 우이님이랑 겸상할 줄은 저 나쁘게 도 생각 못해요. 감상, 감상. 어, 그 라이, 라이브로 그렇게 땡겨오 사람 없어요. 그러니까 연예인 보는 것 같아요 지금. 연. 아까 말씀하신 라이 라이브 커머스 하면은 어. 베트남에서 장담할 수 있습니다. 나 아, 번호 없어. 아, 네, 네. 아, 이거 멘트를 상당하게 치는데. 여러분 저는 저희는 이렇게 식사를 마무리하고 다음에 콜라보를 하게 될지 모르겠지만 한번 기회를 마련해 보도록 하겠습니다. 도와주세요. 저희들 많이 도와주십시오. 너무 대놓고 뒤에 턴 앵벌인데 네. 자존감은 조금 아. 가져도 되지 않나? 머리 대학이에요. 머리 대학. 머리 대학. 머리 대학. 아니 좀 도와. 어? 정말? 우리은행 <laughs> 다음에 좋은 영상으로 뵙겠습니다. 네, 네. 감사합니다. 기억네요 <laughs>